Tôi tự hỏi, đã bao lần sắp có những cuộc trò chuyện nghiêm túc cùng với Miu về chuyện được là chính bản thân mình. Tôi nghĩ Miu là một người giúp cậu trưởng thành hơn và cho cậu thấy được một tình yêu vô điều kiện cũng như việc anh yêu tất cả những gì trong con người cậu. Tôi cũng tự hỏi cảm giác ấy sẽ như thế nào nhỉ khi có một người thực sự chân thành, tôn trọng và yêu thương bạn. Tôi biết Jack là một chàng trai hướng nội và mỗi khi nhìn thấy Miu cố gắng giúp cậu mở đầu cuộc chuyện trò, rồi cùng tận hưởng những điều lạc vặt cùng mọi người xung quanh, tôi luôn cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Giống như lần hai người họ tham gia buổi live cho Refine, Tôi còn nhớ khi Miu nói rất thích kể chuyện cho anh nghe và các câu chuyện phải hiểu rằng đó chính là minh chứng cho mối quan hệ mà họ đang có, cũng như cùng nhau sẻ chia. Rất biết Miu sẽ luôn chăm chú lắng nghe và luôn ở ngay đây thôi, ngồi nghe cậu lãm nhảm về những điều ngớ ngẩn nhất. Hiện tại tôi hướng ánh mắt mình về phía rắp và cứ mỗi ngày trôi qua, tôi càng ngày càng được nhìn thấy một chàng trai tự tin, tràn đầy sức sống, tốt bụng, vui vẻ và chẳng bao giờ nuối tiếc. Thì tôi thực sự nghĩ đáng giá lắm chứ, để có được những người xung quanh, những người yêu thương bạn vì chính bản thân bạn và có thể cho bạn biết rằng cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, họ vẫn sẽ luôn nguyện ý vì bạn mà ở lại. Tôi nhìn câu slogan rất biết cho thương hiệu mới của mình và cái cách mà nó thể hiện ra. Tự hào vì được là chính bản thân mình và tôi cảm thấy thật tự hào vì cậu. Tôi tự hỏi bởi tình yêu mà cậu thể hiện ra với mọi người xung quanh và tôi cũng tự hào bởi cậu được là chính mình cũng như được phô bày tất cả những khía cạnh khác biệt trong con người cậu. Tôi biết chúng ta chỉ được nhìn thấy một phần nhỏ con người thật sự của cậu, nhưng tôi thấy hạnh phúc lắm, bởi cậu có những người xung quanh yêu thương và chính bản thân cậu vô điều kiện. Và cũng sẵn sàng ủng hộ cậu trên bước đường nở rộ thành một đóa hoa tuyệt mỹ tựa như con người hiện tại. cũng như một số cảm nhận về bé rắc nhà chúng ta với những tình cảm mà Miu đã dành cho em ấy cũng như là tất cả quan gia, tất cả những người yêu thương rắc trong cộng đồng này thì xin gửi đến mọi người một ngày tốt lành nhé. Chúc cả nhà thật nhiều năng lượng ạ. À. Xin tạm biệt. À, Nương, 啊，娘，大家好。 สองอันยองฮาเซโยอ่าเกาหลีเข้าใจอาริกาโตโกเซมัสคือขอบคุณ เอาขอบคุณ สวัสดีค่ะคนนน้จิวะคนนี้จิวะแล้วก็